mới lạ, độc đáo và thú vị, tất cả sẽ có tại Khám phá thế giới. Người xưa đề cao và coi trọng chữ tín, cho rằng tín là cái gốc để lập thân, lập nước. Người thất tín thì không làm nổi việc gì, dân chúng mất lòng tin vào người cai trị thì không cần ngoại xâm đất nước cũng tiêu vong. Nói về tầm quan trọng của chữ tín, các bậc thánh hiền xưa bàn luận rất nhiều. Trong sách Luận ngữ viết rằng, học trò của Khổng Tử là Tử Cống từng hỏi, Thưa thầy, thầy chỉ giáo cho con về biện pháp trị quốc. Khổng Tử nói, một là làm cho dân chúng được cơm no áo ấm, hai là đất nước có quân đội cường mạnh, ba là lấy được tín nhiệm của thần dân. Từ cống hỏi, thưa thầy, nếu bất đắc dĩ phải bỏ đi một điều kiện trong ấy thì nên bỏ điều kiện nào trước ạ? Khổng Tử nói, xóa bỏ cân đội. Tử Cống lại nói, nếu như phải bỏ thêm một điều kiện nữa. Khổng Tử trả lời, bỏ đi ăn no mặc ấm. Thà rằng không được ăn no mặc ấm, chứ nhất định phải bảo trì chữ tín, bởi vì nếu không được dân chúng tín nhiệm thì đất nước sớm hay muộn cũng sẽ tiêu vong. Bất kể là quân đội lớn mạnh hay kinh tế giàu có, đều không thể sánh được với lòng tin của người dân. Người dân tín nhiệm với quốc dân mới là cái gốc lập quốc. Thành tín cá nhân là nền tảng của xã hội, bất kể như thế nào cũng không được vứt bỏ. Cai trị đất nước cần phải dùng sự chính trực để quản lý người dân, dùng sức để cảm phục lòng người, kẻ không coi trọng chữ tín thì về nhân cách đã bị phá sản rồi, không thể nào có chỗ đứng trong xã hội. Cũng như vậy, nếu người cầm quyền quốc gia mà đánh mất đi thành tín thì sẽ mất đi thiên hạ. Chính quyền của họ cách ngày sụp đổ không còn xa nữa. Những người cầm quyền thời xưa, ngoài việc làm cho lương thực đầy đủ, quân đội cường mạnh thì rất chú trọng thực hiện nền nhân chính, giữ chữ tín với người dân để mong có được lòng dân, như thế mới bảo vệ được Giang Sơn bền vững mãi mãi. Còn một khi đạo nghĩa sụp đổ, dân không còn lòng tin, thì dẫu quân đội cường thịnh đến mấy, quốc gia giàu mạnh đến đâu thì diệt vong vẫn sẽ đến. Cổ ngữ nói, gió lớn không hết buổi sáng, mưa lớn không hết cả ngày, sức mạnh cuồng bạo của trời đất đều không kéo dài, huống nữa là con người. Tể tướng nổi tiếng nước Tề là quan Trọng cho rằng lễ nghĩa liêm sỉ là bốn điều duy trì quốc gia. Bốn điều này không còn thì quốc gia sẽ diệt vong. Do đó, ông khuyên bảo Tề Hoàn Công trước tiên phải tuân theo lễ nghĩa, giữ chữ tín với các nước chư hầu thì mới có thể xưng bá thiên hạ năm 1681 trước công nguyên, nước Tề thừa cơ nước Tống có nội loạn nên đã mời nước Tống cùng các nước xung quanh là Lỗ, Trần, Thái, Chu, Đàm và toại đến Bắc Hạnh ở nước Tề để hội họp đồng minh bán kế sách yên định nước Tống. Trong lần hội họp đồng minh này, tráng sĩ nước Lỗ là Tào Mạt đột nhiên dùng kiếm uy hiếp Tề Hoàn Công, ép nhà vua phải hứa trả lại cho nước Lỗ phần lãnh thổ bị nước Tề chiếm mất Tề Hoàn Công bất lực, không còn lựa chọn nào khác buộc phải đồng ý. Sau đó, Tề Hoàn Công cùng với đa số các đại thần muốn hủy bỏ lời hứa, đồng thời đem quân đi phục thù. Duy có tể tướng Quản Trọng không đồng ý, ông nói hủy bỏ cam kết là tham cái lợi nhỏ trước mắt, xuất binh là cầu được niềm vui sướng nhất thời. Sau này, hậu quả sẽ làm mất chữ tín với chư hầu, mất chữ tín với thiên hạ. Trái lại, là một nước lớn nếu trong tình huống bị uy hiếp phải ký hiệp ước mà vẫn tuân thủ thì tất nhiên sẽ khiến cả thiên hạ tín phục. Tề Hoàn Công đã nghe theo ý kiến của quan trọng, thực hiện cam kết. Các nước chư hầu sau đó đều cho rằng nước Tề giữ chữ tín, đều quy thuận Tề. Người đời sau bình luận, Hoàn Công giữ chữ tín, nổi danh khắp thiên hạ là bắt đầu từ hội họp đồng minh ở đất Kha. Tề Hoàn Công sở dĩ có thể thành tựu được nghiệp lớn, đạt được sự nghiệp 9 lần hợp chư hầu, một mình nâng đỡ thiên hạ thời Xuân Thu là bắt đầu từ việc ông nghe quản trọng, hết lòng tuân thủ lời hứa, giữ chữ tín thực hiện cam kết. Lịch sử cho thấy, nếu người cai trị dùng sự giả dối và bạo ngược để sai khiến quan và dân, vứt bỏ nhân đức lễ nghĩa, tôn sùng vũ lực và chính sách tàn bạo, thì rất nhanh chóng đánh mất sự tín nhiệm của người dân đối với họ từ đó khiến nội loạn nổi lên và nhanh chóng đi đến diệt vong. Trái lại, nếu người cầm quyền nhân đức thi hành ân nghĩa rộng rãi, lấy được lòng tin của người dân thì ắt sẽ được người dân kính yêu và thiên hạ thái bình hưng thịnh. Người xưa vô cùng coi trọng chữ tín, giảng rằng lời nói là phải có sự thành tín tuyệt đối. Một người khi đã chủ định giữ chữ tín với ai mà lại không làm được thì phẩm giá của bản thân người ấy đã bị hạ thấp rồi. Thành tín, giữ chữ tín là đức hạnh truyền thống tốt đẹp của con người từ xưa đến nay. Hàng ngàn năm qua, thành tín vẫn là thước đo nhân phẩm và đạo đức của một người. Bàn về chữ tín, Khổng Tử nói, người mà không giữ chữ tín không biết có thể thành người được không? Chữ tín là sinh mệnh thứ hai của con người, thậm chí đôi khi là sinh mệnh của một quốc gia. Trong sử ký Quý Bố Loan Bố Liệt Truyện có ghi chép rằng được trăm lạng vàng cũng không bằng được một lời hứa của quý bố. Thời Hán Sở phân tranh, quý bố là tùy tướng của hạng Vũ, là một người rất coi trọng chữ tín. Một khi ông đã hứa hẹn với ai điều gì thì không bao giờ ông để thất hứa. Ông luôn tận sức hoàn thành lời hứa, cho nên người đời xem lời hứa của quý bố rất có giá trị, quý hơn cả trăm nén vàng. Về sau còn có câu rằng lời hứa đáng giá ngàn vàng cũng có ý chỉ sức nặng của lời hứa vô cùng to lớn. Trong cuộc sống hàng ngày, những thứ đoạt được do không thành tín mà có thì không thể tồn tại lâu dài. Người mà không giữ chữ tín thì vĩnh viễn không có bạn bè chân chính, cũng không thể thành tựu được sự nghiệp. Một thương nhân dựa vào lừa gạt hãm hại người khác thì chỉ kiếm được chút tiền trong nhất thời mà không thể trở nên phú quý thực sự. Một người không có học vấn cũng có thể miệng lưỡi thao thao bất tuyệt, nhưng một khi mọi người biết được trình độ thật của người ấy thì sẽ không còn ai bị những lời ấy mê hoặc nữa. Một người lãnh đạo mà nói không giữ chữ tín thì người dưới quyền sao có thể trung thành, giữ chữ tín với họ được. Về chữ tín này, người xưa còn lưu truyền lại câu chuyện 3.000 dặm không thất tín xem như một cách để dăn dạy hậu nhân. Chuyện kể về hai người bạn gặp nhau vào khoảng đầu mùa xuân. Trước khi chia tay, người chủ nhà hỏi người bạn của mình rằng khi nào thì lại đến chơi. Người bạn kia hẹn vào Tết Trung Thu sẽ tới để hai người cùng ngắm trăng. Đến Tết Trung Thu, chủ nhà mang rượu và thức ăn ra hoa viên sau nhà. Không ăn không uống mà kiên trì ngồi chờ bạn đến. Đến lúc gần tới canh ba, người bạn kia quả nhiên đi đến đứng ngoài cửa hoa viên hỏi, hiện tại chưa qua canh ba nên vẫn tính đang là ngày rằm chứ. Người chủ nhà trả lời bạn, chưa qua, chưa qua, đương nhiên vẫn là rằm tháng 8 rồi. Tôi biết rõ ngày nhất định sẽ đến, bởi vì trong trí nhớ của tôi thì ngài chưa thất tín với tôi bao giờ. Xin mời, mau vào cùng tôi uống rượu ngắm trăng. Người chủ nhà nói xong, liền chạy lại cổng của hoa viên để đón bạn vào. Người bạn lùi lại một chút rồi vội vã nói, xin ngài đừng qua đây, vì gặp chuyện đặc biệt nên tôi không thể gặp ngài đúng hẹn. Tôi từng nghe có người nói, con người mà chút bỏ đi thân thể, rồi chỉ trong tích tắc, linh hồn có thể đi ngàn dặm đường. Cho nên, vào canh 2, tôi đã chút bỏ đi thân thể của mình để có thể đi 3.000 dặm đến đây trước canh 3. Giờ tôi đã ở đây rồi, xem ra lời ấy cũng không phải hư truyền. Tôi với ngài giờ đã là âm dương cách biệt, nhưng dù sao thì tôi cũng đã giữ được lời hứa với ngài. Câu chuyện có phần huyền hoặc này chỉ là để nói với chúng ta rằng người xưa coi trọng chữ tín, thậm chí còn đặt tín nghĩa cao hơn cả tính mạng của bản thân mình. Kỳ thực, trong lịch sử có rất nhiều người vì chữ tín mà thật sự mất đi sinh mệnh. Ví như chuyện vĩ sinh thủ tín mà chết dưới cầu, ví như chuyện kinh kha hành thích thủy hoàng đế Người ngày nay cho rằng lời nói gió bay, nhưng cổ nhân lại cho rằng một khi nói ra thì có trời đất chứng giám, cho nên đừng vì tùy hứng mà hứa rồi lỡ thất tín với người khác. Chúng ta cần phải noi gương người xưa, coi trọng việc giữ chữ tín, như thế mới có thể khiến cho xã hội này trở nên tốt đẹp hơn, đáng tin hơn.